thì có công đó khi đó có U20 Úc và U20 Iran và Qatar Việt Nam nha anh em thì trong cái bảng đấu này qua Iran là đang được ừ, mệnh danh là cái đội bóng mà có nhiều ngôi sao trẻ đang đá ở châu Âu nhất thì trong cái bảng này Iran đang rất là mạnh nha còn trong khi đó Việt Nam đang đã được đánh giá rất là yếu trong cái bảng đấu này thì hiện tại mình nhận định hơi sớm chưa có cái đội hình cho tất cả anh em xem thì mình sẽ cho tất cả anh em xem cái thành tích mà gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy cái thành tích bên phía um, Úc U20 Úc thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Úc chỉ mới thắng được một trận trước Ả Rập Xê Út thôi nha anh em thì thắng trước Ả Rập Xê Út trên sân nhà với tỷ số là 3-1 còn trong khi đó họ đã thua tới 8 trận và để hòa chỉ có một trận trước Colombia thôi còn trong khi đó à, U20 Việt Nam thì anh em cũng thấy U20 Việt Nam trong những trận gần đây nhất thì Việt Nam để hòa một trận trước à, New Zealand nha anh em còn thua Argentina tới tỷ số là 4-1 thua Pháp 4-0 thì anh em thấy U20 Việt Nam chỉ thua toàn những ông lớn thôi còn những uh, cái đội bóng nhỏ thì uh, à, U20 Việt Nam cũng đã có cái phong độ rất là tốt nha đây mình sẽ cho anh em coi những cái bảng đấu mà của dòng loại uh, U20 châu Á này nha anh em đây đây là cái bảng đấu AFF e Cup thì bảng A gồm có Uzbekistan, Indonesia, Iraq và Syria nha anh em còn Việt Nam mình nằm ở bảng B đó là Qatar và Úc và Việt Nam còn thêm một đội đá dòng playoff nữa nha anh em còn bảng C thì có Hàn Quốc Tajikistan Jordan Oman nè còn bảng D thì có Ả Rập Xê Út Nhật Bản Trung Quốc với uh, ờ, Republic thì hôm nay mình sẽ nhận định hai trận của cái bảng ờ, B cho tất cả anh em nha còn cái tỷ lệ kèo là mình đang nằm trên đây là U20 Úc đang chấp cái mã kèo là 1,25 thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo là Việt Nam được chấp 1,25 được nha. Cái trận này mình dự đoán tỷ số sẽ là 2-1 dành cho Úc nha anh em. Thì ờ, hoặc là cái tỷ số là Việt Nam ăn ngược luôn anh em. Thì anh em cứ nằm cái mã kèo Việt Nam cho mình còn tài xỉu tài xỉu thì anh em có thể lựa cái mã kèo tài xỉu 2,75 anh em vào được nha thì đây mã kèo tài xỉu 2,75 anh em vào mã kèo tài nhân cặn này mình dự đoán là 21 nha anh em thì hiệp 1 hiệp 1 anh em cũng có thể vẫn nằm dưới cho mình được nha nằm Việt Nam nha anh em thì cái trận này đá trên sân ờ, sân của UB Kích Tăng nha anh em chứ không có sân nhà của đội nào hết thì anh em có thể vào cái mã kèo Việt Nam được nha Ừ, thì đó là cái phần nhận định của mình thì anh em nào trùng máu thì cứ quýnh theo mình còn anh em nào không trùng máu thì anh em có thể quýnh nghịch lại mình nha thì hiện tại mình cũng mới vừa làm lại được ừ, hai cái video ờ, của chạy ý rồi nha anh em thì hôm nay mình nhận định thêm một mới trận U20 cho anh em nữa thì anh em nào mà mắc liên lạc với mình thì anh em có thể liên lạc ngược lại cho Zalo của mình là 0937072613 nha anh em hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký và đưa anh em vào nhóm lại để chơi nhiều mã kèo hơn nha thì mình cũng mới làm lại tầm tầm hai video à. anh em cũng chưa biết nhiều thì mình lên tầm nhiều video thì à, mà à, anh em có thể liên hệ trực tiếp qua cho mình mình sẽ đưa anh em vào nhóm lại để chơi nhiều kèo hơn nha thì sắp tới là có dạng nhiều giải U20 ừ, châu Á này anh em ASEAN Cup đồ nè hoặc là cúp C2 C1 đâu nữa thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo mình đi mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm để chơi lượt kèo luôn nha thì đến đây mình kết thúc video hẹn gặp lại anh em trong những video nhận định sau nha